ok lời nói đầu tiên thì cường cũng à, xin chào tất cả anh em uh, ba miền bắc trung nam nha anh em thì uh, hôm nay cường làm uh, cái video ngày hôm nay thì anh em uh, thấy ở thì trên màn hình mọi người đây thì có tài xỉu nè bầu cua nè bài nè anh em đó thì hôm nay cơ sở của cường phát lộc sẽ nói về một cái sản phẩm mới nhất hai năm 2020 này đó là về bài đó thì bài thì có rất nhiều cái môn bài để chơi đó thì à, hồi xưa giờ á anh em chơi bài á mà muốn bịp người ta á à, anh em bài, bài bịp nha đó nói về bịp nha nói về để mà vô sòng sới anh em à, chơi à, công chuyện nha anh em gọi là bài bịp đó thì anh em thứ nhất nó có ba cách để anh em chơi đúng không anh em thứ nhất là anh em chơi bài lỗi đúng không ạ thứ hai là anh em chơi bài kính à, bài kính đây thứ ba là anh, anh em chơi bài máy là những cái dòng sản phẩm ờ, cao cấp hồi trước đó, đúng không anh em đó là bài máy là bài cao cấp rồi đó nhưng mà ba cái loại đó bắt buộc anh em vào sòng anh em chơi phải lòn được những bộ bài vào thì anh em mới chơi được đúng không ạ anh em phải lòn được bài thì anh em mới chơi được nhưng hôm nay cường giới thiệu tới anh em về cái sản phẩm mà anh em không cần phải lòn bài mà anh em đi bất cứ sau nào anh em vẫn chơi được bài đó là đó là cái sản phẩm mới nhất của bên cơ sở của cường thì hôm nay cường sẽ chỉ luôn đó, và cường sẽ cho, cho anh em xem là thực hư nó như thế nào đúng không anh em à đó, thì cái máy đánh bài này chuyên về đánh xì dách xì tố và và xì vé đó thì uh, mình sẽ chỉ cho anh em chơi luôn và bây giờ mình sẽ cái bộ của nó là như thế này nó sẽ có một gồm một máy nè một tai nghe và một máy bắt qua tai nghe đó một bộ nó như thế này và giá cả như thế nào thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0898 543 111 để gặp Cường đó, và Cường sẽ tư vấn và Cường sẽ báo giá cho anh em đó và ưu tiên cho anh em gọi trực tiếp và số điện thoại cho anh em đó mình không à, bằng quá nhiều lúc nhắn tin đó, mình không có trả lời kịp thì anh em à, vui lòng gọi số điện thoại 0898 54311 để được uh, cường trả lời uh, nhanh cho anh em luôn nha cho nhắn tin thì lúc cường bằng cường không có thể mà mà trả lời hết tin nhắn cho anh em được đó thì anh em thông cảm thì bây giờ mình sẽ ờ, kết nối mà máy này á thì kết nối qua wifi bắt từ xa đánh có thể là 1.000 km cách nhau cả 1.000 km anh em vẫn có thể đánh được nha anh em và hoàn toàn bài bạc hoàn toàn là sang chánh anh em chỉ cần một cái máy thế này thôi anh em vào sòng chơi và máy này hiện tại là camera ẩn hết tất cả anh em có thể vào vừa lướt Facebook vừa này nọ nhưng mà người ta sẽ không phát hiện được đó mình hứa và đảm bảo với anh em như thế thì bây giờ mình sẽ kết nối qua cái máy cái máy này là máy kỹ thuật ở nhà nha anh em đó khi anh em mua bộ này thì anh em phải kết nối một cái máy ở nhà cái người đó sẽ đọc bài cho anh em đó đọc bài qua một cái tai nghe siêu nhỏ như thế này đó đây là cái tai nghe siêu nhỏ nha anh em đút vào trong màn nhĩ anh em á đó đây là tai nghe siêu nhỏ đó anh em nhé mình sẽ mở cho anh em xem nè đây là cái dòng tai nghe siêu nhỏ nó rất là nhỏ để đeo vào trong lỗ tai anh em đó và cái người kỹ thuật ở nhà sẽ xem bài và đọc bài cho anh em anh em vào sòng chỉ ngồi chơi thôi anh em nha đặt cái máy đúng góc độ của bài và anh em sẽ chơi thôi không cần anh em phải lòn bài và không cần anh em phải làm bất cứ một thao tác gì hết rất đơn giản thì bây giờ mình sẽ kết nối luôn nha anh em đó bây giờ mình sẽ kết nối qua wifi đó kết nối qua wifi nha anh em mình sẽ kết nối hai máy đó hiện tại bây giờ anh em thấy chưa máy đang bật chế độ so bài nha anh em đó, anh em thấy chưa máy đang bật chế độ so bài thì bây giờ mình sẽ bật chế độ máy lên đó anh em thấy chưa rồi bây giờ mình sẽ chỉnh camera lại nha anh em mình sẽ chỉnh camera lại cho anh em xem nha đây máy hoàn toàn đang đang bật và khi anh em kết nối với nhau thì máy sẽ tự động đít ra đó mình sẽ vào lại cho anh em xem nè nó nó tự động đít ra có nghĩa là máy nó máy có thể là ẩn tất cả các camera anh em xem nhá đó hiện tại nè anh em nhìn nè mình đang quay hai máy đấy đây là máy kỹ thuật máy đây là máy kỹ thuật nè máy để ở trên sòng anh em chơi nha thì bây giờ nó sẽ tự mình sẽ đít ra cho anh em xem nè đó hiện tại nó vẫn đang, đang hoạt động nè anh em đang hoạt động đây là cái máy kỹ thuật ở nhà mình sẽ để cho anh em xem nha mình sẽ để cho anh em xem đó xem rõ hơn đó mình sẽ để cho anh em xem rõ hơn nha anh em rồi sẽ chỉnh chế độ à, quay màn hình lại cho anh em nhìn thấy rõ hơn đó ok mình sẽ để trước mặt mọi người ở đây nha mọi người đó thì bây giờ bài đây á, là bài chợ máy đây là máy anh em vào sòng thì cái máy này nó có thể cách xa một mét quay đầu anh em nhá anh em ngồi theo một mét anh em vẫn quay được bây giờ trên màn hình đây thì cái màn hình tôi sẽ để xa hơn cái điện thoại nha xa hơn thì anh em sẽ không thấy nè anh em thấy chưa đó thì mình sẽ để sát lại để sát lại như thế này để cho anh em nhìn thấy rõ hơn và máy này anh em có thể vừa xem à, vừa xem à, Facebook vừa gọi à, Zalo hay là vừa gì đó nói chung là tất tật anh em có thể vào những cái phần mềm nhưng máy hoạt động hẳn hết toàn bộ camera đó anh em nhìn nha mình sẽ mở một cái YouTube mở một cái YouTube xem bất kỳ video nào anh em nhìn nha đó hiện tại máy đang hoạt động nè mình sẽ bọt bài nha anh em đó anh em nhìn thấy tay mình chưa tay mình đang để trước nè móng tay nè thấy không đó anh em thấy cái hai không đó cái hai nè nói chung là máy hoàn toàn là là là chuẩn nha anh em ở nhà anh em có thể rung lên được anh em mình sẽ rung lên cho anh em xem nha đó anh em thấy chưa mình sẽ rung lên được đó là hiện tại là đang là 2x anh em nha 2x rung lên được nha anh em đó mình sẽ lui lại nè rung lên nè đó mình sẽ rung lên được nha anh em rung lên được và thấy bài nha anh em thấy chưa mình sẽ rung lên được đó rung lên được tất cả các đó anh em thấy cái đầm nè đó cái ri nè anh em nhìn cái màn hình thấy rõ không anh em anh em nhìn cái màn hình này đó và máy có thể đang hoạt động xem YouTube bình thường đó anh em thấy chưa anh em chỉ cần vào sòng anh em cầm một cái máy như thế này anh em để đặt đúng vị trí camera của nó thì nó sẽ soi anh em nhìn thấy tay mình này đó rút bài này rất là nhanh cái xì nha anh em rất rõ cái tám cơ này anh em thấy cái tám cơ không đó nó soi được bảy đích anh em có thể bọc được và anh em chơi hai người trong sòng thì anh em có thể mồi được cái dưới nữa ở cái tám và cái hai anh em thấy chưa đó rất rõ nha đó, cái tám tiếp nè anh em à cái hai cái tám này nha anh em rất rõ đó cái đầm nè cực kỳ nét luôn đó bài là bài chợ tất cả các bài anh em phải chơi được đó kể người ta chơi công chuyện với anh em luôn anh em có thể chơi máy này anh em vẫn chơi được bài là bài chợ hoàn toàn sân chánh nha anh em nhìn nha cái năm nè năm pro nha anh em đó anh em thấy chưa cái này cũng là cái năm pro nè cái 6 rô chứ cái 7 nè cái 8 rô cái 3 bit nè đó anh em thấy chưa nó hoàn toàn là rõ cho anh em là ba chuồng nè đó thì anh em muốn nhận được cái sản phẩm này anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường báo giá và cường sẽ chỉ cho anh em cách chơi chỉ anh em cách kết nối để như thế nào anh em vào xong anh em chơi được mà người ta không thể mà biết được anh em đang quay người ta đó không anh em à, máy đang hoạt động nha mình xem YouTube bình thường đó mình có thể đít ra mình gọi điện thoại nhưng máy hoàn toàn đang hoạt động nè anh em thấy chưa máy đang hoạt động nha anh em tay mình để đưa đưa ra cho anh em xem nè đó thì máy này ở nhà nha anh em anh em nên nhớ là máy này ở nhà cách anh em cả 1.000 km vẫn báo được cho anh em nha đó bắt từ xa nha từ bắc vào nam anh em vẫn chơi được nha máy này hoàn toàn ẩn tất cả các loại camera luôn nha anh em đó anh em có thể ẩn anh em vào quay phim chụp hình gì đó vẫn được nha anh em anh em thấy chưa nó hoàn toàn vẫn ấy nha nhưng nó chỉ báo lỗi ảnh thôi nha anh em đó nhưng mà nó vẫn hoàn toàn là đang quay này anh em anh em thấy chưa mình sẽ cử động máy nè đó anh em thấy chưa đó thì à, anh em muốn biết như thế nào đó thì anh em à, liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn và chỉ cho anh em cách chơi đó thì à, cuối video thì chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn trong cái bộ môn bài bạc biệt nha anh em và xin chào anh em hẹn anh em một cái video uh, tiếp theo đó và anh em nhớ ủng hộ kênh cho mình nha để mình có nhiều cái động lực làm những cái video mới nhất hay nhất để gửi tới anh em nha anh em xin chào anh em nha